Cô trò mình vừa cùng nhau học phần lý thuyết về góc có đỉnh bên trong hay góc có đỉnh bên ngoài đường, đường tròn. Qua phần lý thuyết vừa rồi thì chúng mình được nắm bắt góc như thế nào là góc có đỉnh bên trong hay góc có đỉnh bên ngoài đường tròn đúng không ạ? Cách tính số đo góc như thế nào? Các bạn nhớ nhé. Thế bây giờ cô trò mình cùng nhau vào phần thực hành để uh, các bạn được rèn luyện qua các bài toán để vừa nhớ công thức và gì ạ? vừa tính nó thành thạo hơn nhé. Chúng mình cùng nhau bước vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1 có nội dung như sau. Cho đường tròn tâm O bán kính R, đường kính A AB. Các bạn vẽ hình nào. Cho đường tròn tâm O bán kính R, AB là đường, đường kính. Được chưa nhỉ? Dây cung CD, dây cung CD sao cho C và D nằm cùng phía đối với đường thẳng Á AB tức là dây CD bạn có thể vẽ phía trên hoặc phía dưới ở này đường tròn nhớ chưa nhỉ nó nằm cùng phía với đường thẳng Á AB được chưa nhỉ vẽ dây CD bằng R căn 2 gọi N là giao điểm của AD với BC được chưa N là giao điểm của AC và BD nó cắt nhau tại N. Điểm N nằm trong đường tròn. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, gọi M là giao điểm của AC, AC và BD cắt nhau tại điểm M. Và điểm M lúc này nó nằm bên ngoài đường, ngoài đường tròn. Đề bài yêu cầu là tính số đo của góc A, N, B và số đo của góc A, M, B. Đúng chưa ạ? Thế thì cô trò mình cùng nhau đi phân tích đề bài một chút nhé. Góc ANB có gì đặc biệt? Vâng, góc ANB là góc có đỉnh bến trong đường tròn. Vậy số đo của góc ANB tính như thế nào ạ? Bằng số đo góc ANB. Các con thấy rằng là nó chắn hai cung đó là cung AB và cung CD. Thế bây giờ để tính được số đo của góc ANB thì cô trò mình phải đi tính được số đo của cúng AB và số đo của cúng CD đúng chưa? Các bạn thấy rằng là AB là đường kính của đường tròn cho nên cung AB nó là cung nửa đường tròn. Vâng, nó là bằng 180 180 độ. Thế còn cung CD thì sao? Chưa có, đúng không ạ? Vậy mấu chốt vấn đề để tính được góc ANB thì cô trò mình cần phải tính được số đo của cúng CD. Bây giờ tính số đo cung CD thế nào nhỉ? Điểm C và CD là dây cung của đường tròn. Có độ dài là R căn 2, đúng không? Thế bây giờ ta phải đi tính số đo cung CD. Muốn tính được số đo cung CD là bạn phải tính được góc COD. Được chưa nhỉ? Vì số đo của cung CD chính là bằng số đo của góc COD góc COD là góc ở tâm. Cho nên mấu chốt vấn đề là tao cần phải đi tính góc COD. Được chưa nhỉ? Thế các bạn quan sát một chút xíu này, chắc chắn là góc COD có gì đó đặc biệt, đúng không ạ? Chứ không đặc biệt thì bài này chắc là không tính được rồi. Thế thì nếu như nếu như ở đây này, các bạn thấy rằng là OC là bằng gì ạ? Bằng R. Gì nữa? OD cũng bằng E, R thì các bạn thấy rằng là OC bình cộng với OD bình là bằng 2R bình. Thế còn CD bình thì sao? CD là bằng R căn 2. Vậy CD bình sẽ bằng 2R bình. Được chưa? Thế bạn thấy rằng là R bình cộng R bình chính là bằng 2R bình. Bạn thấy gì ở trong này? Đó là nội dung của định lý đảo của định lý Pythagore. Đúng không ạ? Bình phương của một cạnh mà bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn còn lại thì tam giác đó là tam giác tam giác vuông. Nếu trong trường hợp là nó không phải là trường hợp đặc biệt đó thì bạn phải gọi trung điểm của giấy CD được chưa nhỉ? Bạn gắn vào tam giác ở à, trung điểm đây nối vào đây tam giác vuông và sử dụng tỷ số lượng giác của góc nhọn cũng được nhé. Nhưng mà bài này nó rơi vào trường hợp đặc biệt cho nên ta sử dụng cái đặc biệt của nó được chưa nhỉ? Vậy cô trò mình cùng đi tính số đo của góc COD hay số đo của cúng CD. Chứng minh Được chưa nhỉ? Xét đường tròn tâm O hả? Ta xét trực tiếp chưa? Chưa xét được đúng không? Ta đi chứng minh tam giác COD là tam giác vuông trước đã nhé xét tam giác xét tam giác COD ta có có OC bình đúng không nhỉ? OC bình cộng OD bình là bằng OC là bằng R. Vậy OC bình là R bình cộng với R bình. Vâng, và nó là bằng 2 R bình. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, ta lấy cạnh CD bình phương lên. CD bình thì là bằng R căn 2 tất cả bình. Vâng, nó vẫn là bằng 2R bình. Được chưa? Từ đó kết hợp lại các con sẽ suy ra được là suy ra OC bình cộng với OD bình là bằng CD bình. Vâng, từ đó chúng mình sẽ suy ra được tam giác COD là tam giác vuông. Thậm chí là nó trong trường hợp này nó chính là tam giác vuông, vuông cân tại O. Đúng không ạ? Vậy suy ra tam giác COD vuông tại vuông tại O. Theo nội dung định lý Pythagore, đảo định lý Pythagore đảo. Được chưa nhỉ? Sau khi chứng minh được tam giác COD là tam giác vuông rồi, vậy từ đó suy ra góc COD bằng 90 độ. Suy ra góc COD bằng 90, 90 độ. Sau đó ta cần phải tính được số đo cung C, cung CD thì bạn phải xét vào đường tròn tâm O. Xét đường tròn tâm O. Ta có có gì nhỉ? Góc COD là bằng số đo cúng CD. Lấy từ đâu nhỉ? Nó là góc ở tâm chắn cúng CD. Góc ở tâm chắn chắn cung nào? Cung CD được chưa nhỉ? Đó, mà COD lại bằng bằng bao nhiêu độ rồi? COD bằng 90 độ ở trên rồi đúng không ạ? Thế thì từ giờ trở đi các bạn nhớ rằng là cứ dây mà bằng 90 độ thì cái cung cung đúng không ạ? Dây dây CD mà bằng 90 độ thì cái cung CD đúng không ạ? Dây căng cung và cung căng dây là cung căng dây có số đo là dây CD có số đo là R căn 2 thì cung CD sẽ có số đo là bao nhiêu? 90 độ. Chúng mình nhớ thôi chứ không được thừa thừa nhận trong quá trình làm là chúng mình phải chứng minh ra đúng không ạ các bạn nhớ nhớ để vận dụng vào bài cho nó nhanh còn nếu như CD bằng R căn 3 thì góc COD là bằng bao nhiêu độ các bạn còn nhớ không nhỉ nó là 120 120 độ được chưa thế thì ta quay vào bài của ta thì ở đây là mà mà góc COD lại bằng 90 độ ta đã chứng minh ở trên rồi đúng không ạ? Chứng minh trên. Vậy từ đó suy ra, suy ra số đo của cung CD bằng bao nhiêu? Bằng 90, 90 độ. Được chưa nhỉ? Thế sau khi tính được số đo của cung CD thì ta sẽ xử lý được góc A, N, B. Đúng không ạ? Vì AB là đường kính, vậy suy ra số đo cung AB là bằng 180, 180 độ vẫn là nằm trong đường tròn tâm O. Được chưa? Tiếp. AB là đường kính. Đường kính của đường tròn tâm O. Vậy từ đó suy ra số đo cũng AB là bằng 180 180 độ. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là ta đi tính góc nào đấy? góc ANB. Ta có góc ANB. Được chưa nhỉ? Ốc ANB là góc có đỉnh bên trong đường tròn và bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn. Đó là 1 phần 2 số đo của cung nào? Cung. Số đo của cung AB cộng với số đo của cung CD. Đúng không ạ? Các bạn lấy từ đâu nha? Giải thích cho cô này là góc có đỉnh bên trong bên trong đường tròn được chưa và thay số vào thôi thay số vào thôi ạ đó là 1 phần 2 của 180 độ cộng với số đo cung CD ta vừa chứng minh ở trên nó là 90 90 độ đúng không ạ 180 độ cộng với 90 độ là bằng 270 độ. Chia 2, vâng, nó là bằng 135 độ. Được chưa nhỉ? Viết luôn đây cũng được. 135 135 độ. Vậy ta vừa tính xong số đo của góc ANB. Cô trò mình cùng nhau tìm tiếp xem là góc ANB có gì đặc biệt. Các bạn thấy rằng là góc AMB là góc được tạo bởi hai cát tuyến MCA và MDB. Vâng, góc AMB là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Và số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn chúng mình chắc chắn là nhớ rồi đúng không ạ? Bằng nửa hiệu số đo hai cung bị cung bị chắn. Vậy số đo của góc AMB là bằng 1 phần 2 số đo cung AB trừ đi số đo cung CD và chia cho chia cho 2, đúng không ạ? Thế thì đến đây ta sẽ tính được góc góc AMB thì là bằng gì? Bằng 1 phần 2, đúng không ạ? Số đo cúng AB trừ đi số đo cúng CD, được chưa nhỉ? Và các bạn mở ngoặc giải thích là góc có đỉnh bên ngoài đường, đường tròn. Nội dung là góc có đỉnh bên ngoài bên ngoài đường tròn Được chưa? Thế bây giờ ta cùng việc thay số vào thôi Vì các thông số đã có hết rồi đúng không ạ? Vâng Thế thì ở đây ta sẽ suy ra Góc AMB Bằng gì? Bằng 180 độ Trừ đi 90 Chia độ Chia cho 2 hoặc nhân với 1 phần 2 là giống tương tự nhau thôi nhé. Vậy 180 độ mà trừ đi 90 độ là còn 90 độ chia 2 thì nó là bằng 45, 45 độ. Được chưa? Đó. Vậy cô trò mình vừa cùng nhau đi tính góc ANB và góc AMMB Được chưa? Nội dung ví dụ số 1 kết thúc ở đây.